đây là ngoại thất ở bên ngoài của bếp đây ở phía bên dưới bếp á, thì nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá cái điện của chúng ta <clears throat> thì con bếp này á, nó được xuất xưởng vào tháng 9 năm 2018 đây đời rất là cao Thank you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 đây cả hai bếp đều đã ờ, tự động giảm nhỏ con lửa lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây thì đầu bếp bên trái của tôi đây là 301 và bên phải của tôi là 320 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến á nó tiếp xúc với cái đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau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 khi mà các bạn đang sử dụng máy cái đèn thì chết ánh sáng đỏ như thế này thì cũng có nghĩa là pin đã yếu rồi thì lúc đó các bạn cũng nên ờ, cắm sạc vào đây bếp đã khóa ra sau tính năng nước càng ngồi đây thì cũng còn một cách nữa để mà các bạn có thể nhận biết á, là pin yếu á, thì các bạn có thể chú ý lắng nghe vào cái gì đánh đánh lửa của bếp đây khi mà các bạn nghe tiếng đánh lửa chậm và nhỏ á, thì cũng có nghĩa là pin đã yếu thì lúc đó các bạn cũng nên cắm sạc vào thì giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp pin vào bên trong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 để mà sử dụng á các bạn sẽ mượn vào ổ cắm hàng ổ cắm này các bạn sẽ ghim vào cắm hàng giờ đây và ghim ổ điện đây ấm nước chọn thời gian thì các bạn lưu ý một điều á khi mà các bạn sử dụng ờ, ổ cắm hàng giờ này á thì chúng ta phải để học pin hệ trống đây các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ á mà vẫn đi bên trong học pin đây thì khi mà hết thời gian cho ổ cắm này thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện á, được tiếp vào bên trong bếp nên các bạn hãy lưu ý gì này thì đối với dòng bếp Nhật này á, nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm thứ nhất thì đây là bếp được xuất xứ từ Nhật sử dụng nó sẽ rất là bền và thứ hai nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì theo khảo sát nhiều khách hàng đã sử dụng cho biết á